Bây giờ đến mọi người hỏi. Thầy cho con hỏi. Uhm, con đọc ở trong kinh thấy có câu uh, Bồ Tát cách ấm còn mê. Uhm, như con hồi nhỏ cũng uh, tâm ý cũng lăn xăng lộn xộn. Rồi từ 60 tuổi đó, nhưng sau khi nghe Pháp của Thầy rồi thì con thấy là à, mình tu để mình biết là mình trở về cái thực tại thôi thì à, à, con nghĩ là bây giờ mình cứ à, nguyện là nguyện à, đời đời kiếp kiếp quy y phật nguyện đời đời kiếp kiếp quy y pháp nguyện đời đời kiếp kiếp quy y tăng nhưng mà con lại sợ là sau khi con bỏ cái xác thân này rồi con ừ, qua cái đời sau đó thì con lại quên đi tại vì bồ tát cái đắm còn mê còn con chỉ là phàm phu thì thầy ờ, ừ, chỉ dạy cho con như thế nào để mà con có qua đời sau con vẫn không quên phật pháp mô phật con cảm ơn thầy <laughs> à, sang đây thầy thầy cũng mới mới thấy ra được một chuyện <laughs> nhờ câu hỏi đó mà thầy thấy ra được một chuyện cái gì mà mình đạt được trong cuộc đời này thì đều mất hết qua một kiếp sau là mình sẽ mất hết còn cái gì mà mình thấu hiểu được trong cuộc đời này thì điều đó còn lại cho kiếp sau à, tức là cái cái gì mà mình mình thấy ra được mình học ra được trong cuộc đời này đó thì à, thì nó sẽ còn còn cái cái gì mà mình tạo dựng được trong cuộc đời này á, thì là là kiếp sau là trả lại hết mình có uh, xây dựng cái nhà này kiếp sau cũng cái nhà đó thì để cho à, ai ở thì ở chứ còn <laughs> mình cũng ra đi đó rồi mình à, à, có tiền để trong nhà băng thì cũng là, là là ai hưởng thì hưởng chứ cuối cùng mình cũng không có không có đem đi được tất cả cái gì mà mình đạt được á mình mình thu thập được á trong cuộc đời này á, thì mình đều là phải bỏ lại hết nhưng mà những cái mà mình à, mình thấu hiểu được á cái gì mình thấu hiểu được rồi á thì sẽ à, còn thì à, cái tiếp sau cũng vậy tiếp sau đừng có lo cái gì mà mình à, học được mình giác ngộ thực sự á chẳng phải là vay mượn cho dù bây giờ mình học cho thiệt nhiều nó cũng là vay mượn đó rồi rồi mình cũng quên hết thì lúc mình còn lúc còn trẻ mình nhớ bài kinh này bài kinh kia đến lúc già già nên bây giờ đã quên rồi cho đừng nói là tới kiếp sau <laughs> nhưng mà cái sự thật mà mình đã thấy được á thành ở đây cái chữ chứng ngộ đó chứng ngộ khác với là cái mà mình à, mình gọi là đắc thụ đắc à. chứng ngộ chứ không phải là thụ đắc có tu đà hồi có tư đà hàm có a la hàm có a la hán nhưng là đó là trình độ chứng ngộ mà người ta tạm gọi tên vậy thôi nhưng mà tại cái trình độ giác độ ngang đó thì nó đức phật gọi là tu đà hoàng trình độ giác ngộ ngang kia thì gọi là tu đà hàm khai vậy chứ không phải là không phải là cái sở đắc tức là đó là cái trình độ nhận thức của cái người đó ngang đó chứ không phải là người đó đạt được cái gì cả bởi vì á trong sự chứng ngộ đó thì xả ly là chính chứ không phải là đạt được này các tỳ kheo, giáo pháp như lai chỉ có nhất hướng, xạ ly, ly tham, đoàn diệt, an tịnh. Tức là toàn là bỏ đi thôi chứ đâu có. Bỏ là bỏ gì? Cái gì mà mình mình nghĩ rằng là mình đã đạt được, mình nắm giữ, mình cho là của ta, thì những cái đó đều mình phải trả lại cho cho trần gian hết đấy Cho nên bên à, bên đạo Thiên Chúa người ta có cái câu là cái gì mà của của sư gia thì trả lại cho sư gia cái gì của của chúa thì trả lại cho chúa à, mình không còn cái gì cả <laughs> cái gì của sư gia cái gì của chúa hết cho mình không có gì cả cho nên đó đạo thiên chúa cũng nói vô ngã thật ra là cũng nói vô ngã vì vậy cho nên thầy mới nói là mình mình đến trên cuộc đời này mình chỉ để học để thấy ra thôi còn bao nhiêu giữa cái chuyện giữa cuộc đời này là mình để lại hết cái đó là cũng như cái lớp học đó mình tới cái lớp học đó mình học rồi rồi bây giờ thầy mình cũng từ dạ rồi bàn ghế mình cũng từ dạ rồi cái bạn cũng từ dạ rồi đèn rồi trong cái cái trường cái lớp cái, cái lớp đó mình cũng từ dạ hết chứ đâu có đâu có đem theo được cái gì à, nhưng mà cái gì mà mình học được rồi á thì cái đó mới là đem theo lớp 1 mà học được rồi á, thì là nó sẽ cơ bản cho lớp 2 à, lớp 2 học được rồi á, thì nó sẽ là cơ bản cho mình học lớp 3 cho mình cũng quên nếu mà mình quên đi làm sao học lớp 2 được mình học lớp 1 xong rồi mình quên hết trơn rồi làm sao học lớp 2 học lớp 2 quên rồi làm sao học lớp 3 đại khái là vậy cho cái mà nhận thức được á cái mà mình thực chứng được á thì cái đó không có quên à. vì vậy vì vậy cho nên á mình phải thấy rằng là cuộc đời này không phải là một cái nơi để mình tranh đấu để đạt được điều gì mà là cái nơi mình nỗ lực để học ra bài học của mình đó đó, đó là khác biệt giữa cái nhìn giác ngộ với lại cái nhìn trần tục khác nhau ở chỗ đó thôi phải phải không dạ bạch thầy con ờ, con có cái suy nghĩ là từ một cái mà nhận thấy sự thật hiểu sự thật đúng vậy tức là nhìn thấy hiểu hiểu sự thật nhưng mà à, từ cái nhìn thấy và hiểu đó mà thực hành thì con thấy còn quá xa quá ví dụ như là <laughs> con hiểu cuộc đời nó trải qua những gì con khổ con có hiểu hết nhưng mà khi mà con thực con có cái tâm mà để ờ, rộng lượng với người khác hoặc là con có tâm từ bi với kẻ thù hay gì đó hiểu thì hiểu đúng đó con hiểu rất hiểu và cuộc sống nó trải qua nghiệm con hiểu rất hiểu nhưng mà để thực hành những cái điều hiểu đâu à, thật là quá xa vời <laughs> cái à, cái chữ mà thực hành á cái chữ thực hành đó là mình à, phải à, hiểu cho cho cho đúng đắn một chút xíu trong thôi mình thường hay lầm cái chữ thực hành thì à, mình có hai cái mình nói là có pháp học và pháp hành rồi thậm chí là có pháp thanh nữa <laughs> tức là pháp học pháp hành pháp thành nhưng mà theo thầy á thì cái đó nó có khi là nó là một có những cái đó có những cái nó phải trải qua một cái ờ, cái gì đó thì mới thấy ra được còn có cái là chỉ cần nói là thấy ngay mà không cần phải hành gì cả thí dụ bây giờ thầy nói đây là cái hoa cúc thì ai thấy chứ cũng còn hành gì cả đâu cần gì hành đưa cái tay lên thì thấy thì là thấy thôi chứ hành gì hành là hành sao không, không có gì hành hết á mình thường hiệu hành là theo nghĩa này là sai hành tức là trải qua một giai đoạn rèn luyện để đạt được một mục đích gì đó thì hành kiểu đó là không đúng hành kiểu đó không không không đúng với cái giác ngộ nhưng mà nó đúng với tục đế trong tục đế thì điều đó là cần ví dụ như là cần học nấu ăn thì phải có một thời gian nỗ lực à, thực tập để mà nấu ăn được học lái xe phải cần một thời gian để mà lái xe nhuần nhuyễn thì cái đó là có nhưng mà nhưng mà đào lại khác cái đào giác ngộ là thấy ngay sanditiko akaliko thấy ngay cho không qua thời gian à, hai cái này khác à. bình thường hay là bình thường hay là nhập nhằng giữa hai cái này <laughs> rất nhiều câu hỏi là nó cứ nhập nhằng ở giữa hai cái này tức là mình cứ hỏi theo cái phương diện tục đế mà phương diện tục đế là mình phải thực hành để mà đạt tới còn trong phương diện chân đế đó là chỉ cần nói và thấy ra là được rồi là đủ rồi mà thế còn chưa thấy ra thì nó sẽ trải trải nghiệm nữa thì sẽ thấy ra đơn giản là vậy thôi à. có người thấy ra là bởi vì sao họ đã trải nghiệm rồi nhưng mà họ chưa chưa biết chắc là cái chuyện đó là có đúng hay không cho nên khi nói một cái là nói à thì ra là vậy Ví dụ như bây giờ, có một lúc họ ngồi thì họ thấy là họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái điều gì. Họ thấy hoàn toàn thanh tịnh trong sáng mà không có không có bị bất kỳ một cái gì ở bên ngoài chi phối cả. Họ không biết cái đó là cái gì. Thì bây giờ cái người người ta giác ngộ người ta mới nói là đó là Niết Bàn. Thì lúc đó mình nói à, vậy thì là con đã thấy Niết Bàn rồi. Thì là thấy ra thôi thế ra thôi chứ không có cần phải làm gì được cả cho nên đó trong giác ngộ đó là chỉ cần thấy ra sự thật như nó là là xong cho ví dụ như á ví dụ như ông Angulimala ông là giết người giết hàng trăm người nhưng mà rồi đó, Đức Phật ngài ngài chỉ nói một câu là ông tin ngồi liền ông tịnh ngộ thôi và khi ông tịnh ngộ được tức là ông đã thấy ra được cái cái chỗ mà hoàn toàn thanh tịnh trong sáng là cái gì thì lúc bây giờ bây giờ ông sống với cái thanh tịnh trong sáng đó gọi là hành ta thực ra là không phải hành mà là sống với cái cái mình thấy đó. còn bây giờ hành là thế này thí dụ như bây giờ mình sân mình sân thì thầy mới nói là bây giờ sân á thì chỉ cần tròn vẹn tỉnh thức để thấy cái sân như nó đang là rồi thầy nói như vậy thế nhưng mà trong đầu óc mình á thì lại là vẫn có một ý nghĩa như thế này bây giờ sân mình sẽ áp dụng lời thầy nói là mình tròn vẹn tỉnh thức thấy sân như nó đang là để diệt sân là thêm vô một câu để diệt sân là sai rồi đó vì để diệt sân cho nên mình mới là phải trải qua một giai đoạn thực hành còn cái còn cái cái này là nó là bây giờ à phải rồi phải rồi tức là có thể là mình có trải nghiệm qua một cái gì đó rồi bây giờ khi nghe thầy nói một cái là nó à đúng rồi thì lúc đó đó là bây giờ sân hay tham hay cái gì đó khởi lên thì chỉ cần tròn vẹn tỉnh thức với nó thôi chứ không cần phải làm gì cả đó là hành đó đó là hành chứ đâu có hành gì đâu mà cái hành này đó khi mình khi mình tròn vẹn tỉnh thức là nó đã là, đã đúng rồi tức là nếu mình thực sự tròn vẹn tỉnh thức là đúng rồi nhưng tại mình hiểu sai cho nên mình mới là tròn vẹn tỉnh thức sai tức là mình chưa hiểu đúng cái cái cái, cái chữ tròn vẹn tỉnh thức đó nè cho nên mình mới là mới đem ra thực hành chứ còn á, nếu mà thầy nói tròn vẹn tỉnh thức mà mà thấy được liền á thì không có gì thực hành cả lúc đó chỉ cần là sân thì tròn vẹn tỉnh thức mà không phải là sân lúc đó mình mới hiểu rằng là bây giờ tâm từ thì cũng phải tròn vẹn tỉnh thức tâm sân thì cũng phải tròn vẹn tỉnh thức đi thì cũng phải tròn vẹn tỉnh thức ngồi thì cũng tròn vẹn tỉnh thức tức là mình đã thấy ra được cái nguyên lý đó đó thì bây giờ mình chỉ cần sống tròn vẹn tỉnh thức là là là đủ rồi chứ không phải để thành cái gì cả mà bây giờ mình còn thông theo một cái sau đó là tròn vẹn tỉnh thức để thành cái gì đó là là đặt đó. À, tức, tức là đáng lẽ ra là đức phật nói pháp mà mà mà như lai khai thị pháp đó là thấy ngay không qua thời gian chỉ cần trở về tròn vẹn với nó là mọi người đều có thể thấy được thấy được tức là giác ngộ đó thì cái cái pháp đó, đó tức là nếu mình nếu mình hiểu đúng á <laughs> hiểu đúng thì ngay đó là mình có thể tròn vẹn tỉnh thức với cái đó nhưng mà mình lại cứ vẫn hiểu theo nghĩa là tròn vẹn tỉnh thức để hết tham tròn vẹn tỉnh thức để hết sân tròn vẹn tỉnh thức để đạt được tu đạo hồn tròn vẹn tỉnh thức để, đạt được thiên thành thiên kia là thật rồi thì ừ. nó cứ mặc kệ nó vậy tại mình thấy mình còn không, có không, không phải không phải là mặc kệ mà cũng không phải là còn một chút không phải còn một chút hay là mặc kệ mà là như thế này mà là khi ích kỷ khi tham lam thì có tròn vẹn tỉnh thức với nó không chứ không chứ không nói là còn một chút còn còn cái không còn gì cũng giống nhau còn hay không còn bây giờ cho nên đức phật ngài mới nói là cái, cái bề kinh đó bề kinh uế nhiễm á trong bề kinh uế nhiễm á cái người đó thanh tịnh nhưng mà không biết mình thanh tịnh thì cũng như không cái người đó không thanh tịnh nhưng lại biết rõ là không thanh tịnh thì người đó là là đúng à vậy vì vậy cho nên á bây giờ mình chỉ cần à bây giờ nó sân thì mình thấy sân tham thì mình thấy tham đó, là mình chỉ thấy thôi nhưng mà tại vì mình vẫn nói rằng tôi còn tôi còn sân <laughs> mà chính vì cái tôi đó mới mệt đó nè chết đó chỉ là cái sân mà mà mình tròn vẹn thấy nó thôi chứ không phải tôi còn sân thế tôi còn sân là được rồi sân là sân thôi chứ đâu tôi còn sân chứ tôi còn sân là sân bây giờ mình thấy ờ, giả sử như bây giờ mình nhìn bầu trời mình thấy có đám mây đây bay qua thì mình thấy có đám mây đây bay qua thôi chứ nhưng mà tại vì á mình muốn là bầu trời trong sáng cho nên mình mới nói là còn một đám mây có nghĩa là đằng sau cái mà còn một đám mây đó đó là mình còn muốn là bầu trời trong sáng chứ còn bây giờ <laughs> mình chỉ thấy là đây là đám mây đang bay qua mà đám mây không bay qua thì là bầu trời trong sáng mà mà còn đam, có đam mê thì thấy có đam mê vậy thôi chứ, chứ, đừng có vì trong cái thấy đó đó nó có cái cái ta bên trong á cho nên mình vẫn thấy vẫn còn thấy là ta sân còn bây giờ sân á thì chỉ tròn vẹn thấy sân nó đang sinh diệt như thế nào thì đó là một pháp đang đang là sinh diệt mà bây giờ này một pháp đang sinh diệt mà thấy được tức là giác ngộ còn bây giờ giả sử như tâm mình không sân nhưng mà mình lại không thấy à, không thấy thì lúc đó vẫn là vẫn là vô minh nhưng mà bây giờ sân mà mình vẫn thấy tức là minh vậy thôi và cái cái tròn vẹn rất quan trọng tròn vẹn tức là không có thêm bớt gì nữa cả tức là nó đang như thế nào thì nó là như vậy chứ không có thêm bớt còn trong cái cái mà mình nói là hành á thì là trong cái ý tưởng mà mình nói hành á là có thêm bớt trong đó có đạt được trong đó có lấy có có nắm giữ hay là bỏ đi còn ở đây á nhớ một điều là chỉ có thấy thôi bởi vì nó là pháp mình thấy giống như thấy đâm mây thì à, thầy thường hay kể câu chuyện là nói có một phật tử đến nói với thầy á là cái tâm con sao nó cứ lăn xăng lăn xăng hoài con không làm sao mà nó cho cái tâm nó yên được thì lúc đó là trời bên ngoài là chuồng chuồng nó bay chuồng chuồng nó bay thì thầy mới nói hỏi cái cái người phật tử đó đó là con có thấy chuồng chuồng ngoài đó bay không nói là thấy con có khổ không nói là không nó tuần tuần nó cũng bay tùm lum vậy sao không khổ <laughs> còn trong tâm thì là tư tưởng bay tùm lum lại khổ là tại vì mình không thấy là chuồng chuồng là ta của ta từ ngã của ta còn cái lăng xăng trong này là mình cho là ta của ta từ ngã của ta cho nên mình mới khổ bây giờ nếu mà bây giờ con nhìn cái chuồng chuồng mà con nói là chuồng chuồng sao nó không đầu lại một chỗ đứng yên mà lại thì cứ bay hoài vậy là con khổ liền <laughs> cái gì nữa nó trùng chuồng nó bay sao thì mình cứ thấy vậy thôi chứ tại sao mình lại muốn là trùng chuồng nó nó phải sắp hàng nó bay chút chút thật là <laughs> con trước con sau cách nhau mấy phân rồi cho nó cho nó đàng hoàng rồi đó mà mình muốn như vậy là mình khổ liền lập tức tại vì lúc đó là xem cái bản ngã mình vào trong đó rồi đó à, Thế còn bây giờ nếu thấy chuông chuông không thì đâu có khổ gì đâu. Không có khổ gì cả. Vậy thì tại sao mình không thấy <laughs> mình không thấy cái cái lăng xăng trong trong này đó nhục như chuông chuông bái thôi. Nó chỉ là pháp. Chứ đó đâu phải là ta của ta từ ngạ của ta gì mà phải bắt nó phải thế này thế kia. Cho nên mình lại không thấy nó như nó là mà mình lại tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là mà tướng là cho là muốn sẽ là mong sẽ là chính là luân hồi sinh tử là phiền não khổ đau còn nếu mà thấy nó như nó là thì đâu có có gì có chuyện gì đâu mà đau khổ cho nên là con con phải tập tập á con nói hành là hành đấy đó hành tức là tập thấy mọi chuyện như nó là kệ cả sân hay tham hay là bây giờ mình đang như thế nào Đừng có mong cầu là sẽ tốt hơn như mình muốn. Bởi vì thực ra đó, đó là bài học mà Pháp đưa đến để mình học mà. Bây giờ sân, phải không? Sân là bài học mà mình cần phải học cho nó rõ. Nó sinh sao, diệt sao, do nguyên nhân gì, hậu quả ra sao. Nên mình phải thấy nó cho rõ nhé. Chứ bây giờ mình muốn mới sân cái là mình nói còn sân cho nên mình dẹp. À, là, <laughs> làm sao mình hiểu được sân là gì? mình phải thực sự phải thực sự hiểu được sân là gì mới được